Vâng, xin chào anh em, giới thiệu loại game FIFA cùng giới tựa game DLS Đây là trận đầu tiên sử dụng đội hình đặt cầu thủ Son Min làm thủ môn Và cái kết ở cuối trận đấu không làm anh em thất vọng Mời anh em hướng về màn hình và cùng theo dõi